Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các quý vị khán giả, một nụ cười bằng người than thuốc bổ, không cười được là khổ. Thế hôm nay chúng ta sẽ đến với à, một điệu hát trầm vui. Xin kính mời các quý vị đại biểu cùng thưởng thức.